Thank you Các bạn à, vừa xem xong à, đoạn video à, ảo thuật chặt đầu vừa rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách làm cho các bạn. À, cơ bản là khi chúng ta quay video thôi còn cách làm thì nó cũng khá đơn giản. Bây giờ tôi vào thì hướng dẫn cho các bạn cách làm nha. Đây, chúng ta có cái tôi vào cái phần mềm ứng dụng Camster. Chúng ta vào dự án trống này. Rồi nhấn vào dự án trống. Sau đó chúng ta vào trình duyệt phương tiện, trình duyệt phương tiện để chúng ta lấy một cái video nền ra bây giờ tôi lấy cái video nền ra cho các bạn video nền là có một đoàn có khán giả đấy khán giả nhưng không có người nha yeah. để à, tôi lấy ra đâu đây tôi lấy một cái đoàn à, khán giả nền ra đây và tích nó vào đoàn khán giả nền nó rất là nó ngắn tôi làm nó một đoàn nó ngắn rồi chúng ta muốn đây chúng ta nhân nó dài ra nhấn vào cái video này nó khuôn màu vàng phần mềm màu đỏ nó khuôn màu đỏ rồi chúng ta nhìn cột bên trái cột vào công cụ bên trái màu xanh như này có nút ba chấm ở dưới cái cái thùng rác ấy. nhấn vào đấy sau chúng ta nhấn vào sao đúp nhấn vào sao đúp này và cứ thế chúng ta làm ra cho nhiều vào sao đúp yeah. đấy sao đúp đấy như vậy là đây là toàn khán giả thôi đúng không đây là video mà toàn khán giả thôi bây giờ chúng ta sẽ lấy video tiếp theo để chúng ta đưa lên để chúng ta ẩn là cái video, cái video chúng ta xem này tôi vào à, bây giờ tôi vào lớp cái lối thứ hai là vào lớp này sau đó là vào, vào phương tiện chúng ta đi vào phương tiện và chúng ta lấy video chúng ta đã quay ra từ lớp thì chúng ta vào camera camera đâu rồi đấy chúng ta vào camera để chúng ta tìm ra đây camera đây trong camera này có hai lớp được chưa cái này à, nó không phải nằm trong camera ở đây rồi các bạn à, quan sát là đây là cái video này đây là cái đoạn à, đầu tiên chúng ta lại dùng cái khăn màu xanh chúng ta che hết đầu đi đây là cái video thứ hai che hết đầu đi được chưa rồi các bạn xem cái đoạn này này cái đoạn video bên trong này này để tôi tính vào đã cho các bạn xem đoạn này đã đây Đây, tôi nhân thêm à, cái này để các bạn xem tiến này cho nó dễ nhân theo cái đòn nền đằng sau vì để hết đòn nền trên là là nó không chảy nữa rồi chảy tiến này Rồi ờ, các bạn à, vừa xem cái đoạn à, video thấy chưa? thì chúng ta đã ẩn hết cái màu xanh đi là còn một cái đầu thôi đúng không? Rồi ờ, bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn này, chúng ta lấy cái đoạn sau chúng ta ghép một cái một quay một lúc mà. Nhấn vào video dưới lấy kéo này, nhấn kéo và cắt sang trái. Rồi ờ, chúng ta kéo video về trước. Tôi lấy cái đoạn một mình trước. Đấy, cái đoạn mà lại bịt cái đầu đi. Đấy, tôi lấy cái đoạn bịt đây này. Đây. Cái đoạn bịt cái đầu đi đấy nhá. Các bạn xem cái đoạn này này. Chúng ta ẩn vào trước này, tôi làm một mình diễn bằng cái. rồi chúng ta che cái đầu bằng màu xanh đi đây thấy chưa nhấn vào video dưới nhấn vào cái kéo các sang trái rồi nhấn giữ video dưới video ờ, có cái nền màu xanh này, này. chúng ta kéo rê về trước cái đời cái đoạn đầu này ok chưa rồi chúng ta cắt lấy cái đoạn này thôi chúng ta kéo xuống này chúng ta cắt đấy các bạn thấy diễn chưa đấy che cái đầu đi thôi rồi đã hết video này, này đấy. Nhấn vào video, video dưới màu xanh này. Các bạn nhìn phía dưới cái video dưới này, nhấn vào cái kéo. Cắt tấm bên phải. Ok, tích vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái video này, nhấn vào video dưới này. Rồi nhìn thấy không bên bên phải, thanh công cù chúng ta kéo lên này. Chúng ta vào phím trồng trọt hoặc là cái chữ crop. Nếu mà tiếng Anh mình chữ crop chưa? Rồi bật lên. Rồi hình dạng chúng ta chọn hình dạng vuông mà khuôn ở góc cho nó mất góc đi. Rồi tức là trồng vào trồng trọt lại này. vào, vào trong trọt này trong trọt rồi chúng ta cắt bỏ cái màu xanh này đi này à, cắt bỏ cái cái xung quanh đi trừ lại cái màu xanh thôi được chưa được chưa rồi lùi chân một tí rồi tích cho vào chúng ta còn màu xanh được chưa chúng ta di chuyển cái này ra đứng ở đây khán giả đứng sau cái rồi tầm này là vừa được chưa Tính cho vào nhấn vào cái video tiếp nhấn vào cái video màu xanh ở dưới rồi chúng ta kéo lên chúng ta vào phím choma phím choma mà có cái hình người này vào này này cái phím choma mà có cái hình người mà cái khuôn một trắng mình người một đen này phím choma này bật phím choma lên hỏi cho phép hay không bật lên này rồi chúng ta ẩn cái một thấy ẩn màu xanh chưa rồi tạm thời như thế này rồi chúng ta vào à, đường cong chi tiết để chúng ta chỉnh cái đồ nét nó nhìn cái đồ nét ở chân thì nó biết rồi các bạn nhìn ở chân nó có đồ nét tích nó vào Rồi chúng ta xem thử này đấy các bạn xem thấy này đấy chúng ta ẩn cái màu xanh đi thì cái đầu nó cũng mất theo luôn cái đầu nó màu xanh mà được chưa đó bây giờ chúng ta để tiếp tục vào lớp để chúng ta lấy cái đoạn video rồi chúng ta chồng lên đây tiếp theo này đây một đoạn video nó vào lớp tôi hướng dẫn cách làm còn làm đồn nét hay không thì cho các bạn chỉnh nhá rồi chúng ta lại vào phương tiện rồi lấy cái video ờ, lúc nay ra để tiếp tục video lúc này nó có cái đoạn mà người cầm đầu ấy đây cái đoạn video này đây người ta kéo làm sao cho nó hợp lý rồi được chưa để cho cái cô này vào hẳn cái đấy rồi nhấn vào cái kéo kéo sang trái được chưa chúng ta kéo lên video dưới cùng người này rồi sau đó chúng ta vào crop để chúng ta cắt cái, cái, cái nền xung quanh nữa đây vào crop này nhấn vào video này video có hai người này các bạn để ý video hai người không bị lỗi lộn vào trồng trọt rồi chúng ta crop cái đoạn này đi rồi cái màu, màu cắt cái màu xung quanh đi trừ màu xanh thôi rồi bật lên rồi chọn hình dạng này ok bây giờ chúng ta tiếp tục nhấn vào cái video hai người này sau chúng ta vào phím chroma bật phím chroma lên rồi chúng ta sẽ điều chỉnh bây giờ chúng ta chủ yếu chúng ta nhìn vào cái cô này cái, cái áo của cô này đấy rồi chúng ta vào chúng ta điều chỉnh đồ nét à. bây giờ làm sao cho hai người cái cái đầu kia nó trùng vào đây lấy cái đầu nó trùng vào đây này nhấn là cái video này Đấy, thu nhỏ lại một tí ờ. các bạn thấy trùng chưa cái này cho chúng ta điều chỉnh cái cái video dưới cái video cái video trồng này là mỗi con người có cái đầu thôi này nhìn nào lắp cái đầu này vào đây đấy thấy ok cho lắp cái đầu vào đấy rồi tích vào thế nào đây tôi chạy thử các bạn xem nhé để xem từ từ xem khi nào cầm nó trùng đầu mới được tức là cầm xong rồi thì để chưa chưa cầm mà đã bấm bắt ra là sao để chúng ta cắt cái đoạn video dưới đi một tí cắt cái đoạn video dưới này đi một tí này cắt video mà một một mình ấy chúng phải hai mình cái áo đỏ dưới này là một mình này thấy chưa cần cắt nhắm nó kéo cắt sang trái chúng ta di chuyển về trước cho trùng nó kéo thử xem trùng như thế nào để chưa cắt vào đầu đã rơi ra rồi đấy cắt, cắt thêm một đoạn nữa cắt sang trái Đấy, chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý rồi tôi trở lại cho nó lui lại lại thế này rồi bây giờ phải cắt cái video ở trên nhấn vào cái video hai người này nhấn vào cái kéo cắt sang trái này đưa lên như nào giữ video dưới cùng này đưa lên rồi đưa lên này chúng ta xem nào xem nó chặt rồi mới trùng đầu được rồi cắt bớt đi một đoạn nữa nhấn video hai người nhấn được cái kéo cắt sang trái rồi đưa lên chúng ta xem tay đúng như nào đó phải cắt bớt một đoạn nữa mới cầm cái đầu thì chúng ta mới tụt xuống thấy chưa cắt vào cái đầu rồi mới tụt xuống nhấn với nhau hai người nhấn vào cái kéo cắt sang trái đấy à. thấy chưa rồi bây giờ các bạn xem này các bạn thấy ok chưa Đấy, ờ, như vậy là xong thôi như vậy thì ờ, chúng ta nhấn vào nút chia sẻ để chúng ta loạt video ra thôi đây nhấn vào nút chia sẻ cột cái công cụ bên trái này rồi lưu video ra nơi trưng bày thấy chưa Đấy, ờ, dễ không các bạn thấy dễ không đấy các bạn thấy cách làm hay và đơn giản thì nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn vào chuông ấy để theo dõi video mới nhất và để đăng ký để ủng hộ kênh để tôi cố gắng để tiếp tục làm những video hay hơn cho các bạn cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn nhé.